à, câu trả lời đó là bạn hoàn toàn có thể đứng tên ở trên đó nó sẽ an toàn hơn cho bạn rất là nhiều nếu so với cái việc mà là bạn à, đưa cho người khác đứng tên ví dụ như là à, người thân của bạn đi gia đình của bạn anh em hay họ hàng gì, gì đó thì à, bạn sẽ yên tâm hơn nhưng đối với bạn bè hay đối với những cái ờ, group làm ăn chung mà bạn ờ, để một người đứng tên như vậy thì nó cũng có nguy cơ rằng là người ta sẽ bán mà không cần hỏi ý kiến bạn và bạn cũng không có một cái tí quyền gì ở trong cái bất động sản đó do đó là bạn phải luôn nhớ rằng là bạn có quyền à, được đứng tên ở trên cái cái tài sản đó ở trong cái sổ đó trên sổ đỏ và sổ hồng ha khi mà à, đứng tên như vậy ha là bạn được quyền sở hữu chung với cái tài sản đó à, phần trăm nó sẽ được chia ra à, ví dụ là cái sẽ có hợp đồng hoặc là à, được ghi thẳng ở trên đó chẳng hạn ha thì à, cái việc mà ví dụ như bạn đứng chung với một ai đó thì cái quyển sổ đó sẽ được cấp cho mỗi người một quyển ha à, bạn nên nhớ cái điều đó và cùng sở hữu à, nên mà khi cùng sở hữu như vậy nên khi mà muốn bán thì cũng phải là cùng bán phải có sự thống nhất ví dụ như là à, bạn cũng có gia đình mà người bạn của bạn cũng có gia đình thì à, cả hai à, khi mà à, muốn bán thì cả hai đều phải đồng ý bán và những cái người phụ thuộc cũng phải đồng ý bán thì mới có thể bán được à, chứ không phải rằng là à, à tôi muốn bán nhưng vợ tôi muốn bán là tôi có thể bán được ha không ha tại vì cái đó là đồng sở hữu nó có một rắc rối rằng là khi mà họ không đồng ý bán thì bạn sẽ không bán được bạn sẽ ờ, rất mệt mỏi về cái việc đó nên khi mà góp tiền mua chung thì bạn phải uh, lưu ý một số vấn đề uh, như sau thì uh, nếu mà những cái người mà thân nhất uh, gia đình thì mình có thể rằng đứng chung được nên tốt hơn là cái số tiền góp ngang nhau để có thể là uh, mình dễ dàng khi mà mình làm cái hợp đồng hay là chia sẻ cái lợi nhuận khi mà mình bán và trước khi mà mua thì phải thỏa thuận xem rằng là hoặc là tất cả mọi người đều đứng trên cái ờ, sổ đó hoặc là ai sẽ là người đứng tên à, và à, hoặc là sẽ có cái hợp đồng riêng giữa mình với người thân của mình chẳng hạn thì à, và khi mình đứng bán thì à, chỉ một mình mình quyết định thôi và những cái người kia họ sẽ có hợp đồng riêng với mình để à, cho nó rõ ràng và nó có sự yên tâm và trong cái uh, hợp đồng đó nó cũng phải uh, có cái tỷ lệ phân chia ví dụ lợi nhuận hay là số tiền góp hay là tất cả những cái điều khoản hay là cái quyền lợi hay nghĩa vụ gì đó đối với cái uh, cái bất động sản đó ha hoặc là có những cái điều khoản mà nếu mà cái bất động sản đó uh, cho thuê thì uh, cái phần khi mà chia ra mua bất động sản chung nhưng mà chia ra phần nào của người đó rồi thì khi mà một người cho thuê thì à, có thể sẽ bị ảnh hưởng tới người khác thì những cái điều kiện như thế nào đó bạn cũng có thể là ghi rõ ra à, để tới khi nào khi mà nó thực sự xảy ra như vậy thì à, mọi thứ nó rõ ràng và bạn có thể thực hiện được nó dễ và cái việc mà khi mà mua chung như vậy thì à, nó rất hạn chế cái việc mà là đi cầm sổ ha tại vì à, ờ, cầm sổ mà cầm chung như vậy cũng nguy hiểm mà nếu mà không được đồng ý của người khác mà bạn đi cầm như vậy thì bạn cũng uh, không có được uh, tốt lắm cái việc đó à, và ngân hàng cũng thực ra là khi mà họ kiểm tra thông tin họ sẽ hạn chế cái việc mà cho vay đối với những cái sổ chung như vậy à, và cái việc mà mua bán nó cũng ờ, khó khăn rắc rối hơn nên mà nếu mà bạn có thể là có đủ tiền thì bạn có thể là mua riêng và đứng tên riêng một mình à, cực cảnh đã à, bạn à, mới à, mua chung với một ai đó và dùng những cái hợp đồng à, để mà phân định nó rõ ràng ha để nó không có bị rắc rối khi mà mua bán là đó là một vài cái thông tin tôi muốn chia sẻ với bạn à, mong rằng cái việc đi đầu tư của bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi và thành công cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo